nạn đói, vũ khí hủy diệt của các chế độ cộng sản. Cuộc chống dịch tại Việt Nam đang khiến cho người dân chết dần dần, không chỉ vì dịch mà chính vì cái đói. Chợt nhớ đến nhận định của tác giả Thierry Walton trong bộ sách đồ sộ ba cuốn mang tên On the Store Mondial du Communisme. Ký ức của chúng ta đã che khuất những cuộc hủy diệt bởi nạn đói do các chế độ cộng sản gây ra. Một cách khác, nhiều chế độ cộng sản trong lịch sử nhân loại đã sử dụng nạn đói như một phương pháp hữu hiệu nhằm tàn sát và hủy diệt đối phương. Đối phương ở đây là các tầng lớp phản kháng, bất đồng chính kiến hay thậm chí quần chúng lao động của cả một quốc gia. Các chế độ độc tài cộng sản có khả năng tiêu diệt hàng triệu nạn nhân trong sự tối mật và trong sự thờ ơ của phương Tây những tội ác của Liên Xô do Stalin gây ra tại Ukraine từ năm 1932 đến 1933 là những bằng chứng cho cái gọi là phương pháp hủy diệt bằng nạn đói của chế độ Cộng sản. Sau Stalin làm Mao với chính sách đại nhảy vọt của những năm đầu 1960 đến chính quyền Khmer Đỏ trong thời gian cầm quyền từ năm 1975 đến 1979 hay chế độ gia đình trị kim tại Bắc Hàn vẫn một chiêu bài là nạn đói để thực hiện các cuộc thanh trừng dân chúng. Mao với cuộc tàn sát thảm khốc theo ước đoán từ 30 đến 50 triệu người đã chết. Là một vết nhơ và là một tội ác vẫn còn bị bưng bít đến ngày nay bởi Bắc Kinh, thậm chí tận châu Phi và những năm 80 tại Ethiopia. Các phần tử thân chủ nghĩa Mác Lê đã thành công khi sử dụng nạn đói để loại trừ thành phần nông dân nhằm chiếm đoạt đất đai của họ. Các chế độ độc tài cộng sản trong lịch sử nhân loại đôi khi bất lực trong các chính sách về nông nghiệp đã khiến cho nạn đói xảy ra. Tuy nhiên, theo các tài liệu tối mật được đưa ra ánh sáng, thì các chế độ này đã cố tình sử dụng nạn đói như vũ khí, phương tiện và biện pháp nhằm tiêu diệt người dân. Theo thống kê, số nạn đói bị cố tình giết chết bởi các nạn đói do Cộng sản gây ra. Trong thế kỷ 20, bằng tổng số nạn nhân của cả hai cuộc chiến tranh thế giới cộng lại, tức là khoảng 50 đến 70 triệu người. Tiếc thay, những con số ấy lại hoàn toàn bị rơi vào quên lãng, bị rơi vào hố đen vũ trụ. Cứ như thế công luận thế giới đã bị bội thực khi nhắc về chủ nghĩa cộng sản. Cuộc hủy diệt người Do Thái bởi Đức Quốc xã, cuộc diệt chủng người Armenia bởi Thổ Nhĩ Kỳ hay thậm chí cuộc tàn sát hàng loạt người Tutsi tại Rwanda vẫn chiếm các thứ hạng đầu. Theo sự hiểu biết của giới trẻ, trong khi đó nạn chết đói đã giết chết từ 3 đến 6 triệu người Ukraine chỉ chiếm hạng 7. Cộng sản Việt Nam cũng không khác biệt lắm so với cách hành xử của các chế độ cộng sản khác. Bất tài trong các chính sách phục hồi và cải thiện kinh tế quốc gia đã đành nhưng họ vẫn không quên sử dụng nạn đói để hòng bóp chẹt mọi mầm móng phản kháng trong xã hội. Những ngày này, khi Việt Nam đang đớn đau, bất lực chống chọi đại dịch, khi những cái chết thảm thương oan nghiệt đang ngày chồng chất các nhà hỏa táng tại Sài Gòn, thì hàng triệu người dân tại đây đang đối đầu với một nạn đói do chính quyền đang cố tình hay vô tình tạo ra. Phong tỏa một cách độc đoán và tàn nhẫn chết vì bệnh và chết vì đói đang là sự đe dọa hàng đầu đối với những người dân nghèo, trắng tay và bị bỏ rơi bên cạnh những khẩu hiệu cách mạng của đảng và nhà nước. Ông Nguyễn Phú Trọng trong thông điệp chống Covid-19 gửi người dân Sài Gòn đã nói đã cố gắng thì cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết thì đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm thì quyết tâm hơn nữa. trở trêu thầy, những gì lãnh đạo thành phố này đang làm để cứu giúp người dân chống chọi với đại dịch và nạn đói chỉ là những lời hứa suông. Đầu đó cứ như thế, những tấn bi kịch đang xảy ra phải ăn khớp với lời nhắn nhủ đã chết thì cứ chết nhiều hơn nữa từ người đứng đầu một chế độ độc tài toàn trị. Quân đội đã vào cuộc, đại dịch vẫn hoàn hành. Sự thật về con số những người bị chết vẫn bị bưng bít nạn đói đang rình rập hồng cướp đi sinh mạng của bao người dân thành phố này, vốn đã khổ vì con virus và sự phong tỏa hà khắc của chính quyền. Lại một thảm cảnh đau thương trong lịch sử dân tộc. Và đâu đó, lương tâm và bổn phận của chúng ta là ghi nhận và đưa ra ánh sáng những sai lầm tội ác của chế độ vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Việt Nam triển khai quân đội áp đặt lệnh Ai ở đâu ở yên đấy giữa vòng xoáy tử vong COVID-19. Các nhà chức trách hôm 20 tháng 8 cho biết Việt Nam sẽ triển khai quân đội tại thành phố Hồ Chí Minh và cấm người dân rời khỏi nhà của họ giữa lúc thành phố lớn nhất nước đang chuyển sang các biện pháp quyết liệt để làm chậm tỷ lệ tử vong đang gia tăng do virus corona gây ra. Chỉ thị cứng rắn nhất của Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh số ca tử vong và nhiễm trùng tăng đột biến, bất chấp các biện pháp phong tỏa đã được áp dụng kéo dài nhiều tuần lễ. Tại trung tâm kinh tế thương mại có 9 triệu dân này là tâm điểm của đợt bùng phát dịch với số tử vong cao nhất tại Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu mọi người, ai ở đâu ở yên đấy, không được ra ngoài. Mỗi ngôi nhà, công ty, nhà máy phải là một pháo đài chống virus – Ông Phạm Đức Hải, Phó Cơ quan chống virus 19 của thành phố, nói hôm 20 tháng 6. Chính quyền cho biết đang chuẩn bị huy động cảnh sát và quân đội để thực thi phong tỏa và cung cấp thực phẩm cho người dân. Cảnh sát với loa phóng thanh đã lái xe xung quanh các khu vực dân cư hôm 20 tháng 8 để hướng dẫn mọi người tuân theo các quy định và đảm bảo rằng nguồn cung cấp thực phẩm sẽ được cung cấp. Bộ Quốc phòng có kế hoạch gửi ra 1.000 quân y và thiết bị y tế vào cuối tuần theo một tài liệu quân sự mà Reuters đọc được. Truyền thông nhà nước đưa tin hôm 20 tháng 6, chính phủ cũng đã gia hạn với quy định hạn chế tại thủ đô Hà Nội thêm 15 ngày. Tin tức về cuộc khủng hoảng COVID-19 ngày càng tồi tệ khiến cho thị trường cổ phiếu Việt Nam bị ảnh hưởng vào 20 tháng 8 với chỉ số lúc đóng cửa giảm sâu 3.3%. Việt Nam được cho là khá chậm trong việc sản xuất vaccine. Tính đến cuối tháng 4, Việt Nam vẫn được xem là một trong những nước phòng chống dịch hiệu quả nhất thế giới, với 35 ca tử vong và chỉ hơn 2.900 ca nhiễm tính đến ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên hơn 312.000 ca mắc và 7.150 ca tử vong, với khoảng một nửa số ca nhiễm và 80% số ca tử vong chỉ tính riêng ở thành phố Hồ Chí Minh.